rồi xin chào bà con à, hôm nay mình làm cái clip này mình xin hướng dẫn cho bà con về cách để con giống cho đạt hiệu quả cao từ lúc tắt mẹ ra mà làm sao mà nuôi cho đạt 100% đây hôm nay mình chỉ à, bà con nè cái thấy bây giờ à, mình à, à, xin nói nha cái con này đang tách mẹ ra nha tách mẹ ra con con tách mẹ ra nha mình đem mình à, để riêng chống máy đi đó mình chẳng à, hạn à, như đây là con con đây mình tách ra nha mình tách ra mình nhốt một chuồng tập thể cũng được hai mình nhốt cho hai con hai con luôn nè mình đang lựa trống máy rồi nè mình mới tách ra nè mình để hai con hai con hết nè trống máy trống máy tầm lựa cụp lên cụp xuống á mình để trống máy hết đều với điều kiện đây là cái máng không nè mình chỉ một ngày mình cho ăn nó nhiều đây thôi đây là ở ngoài bắc này kêu một cái thìa canh trong nam một cái, cái bằng cái muỗng ăn cơm mà muỗng canh chắc một nửa nắm rồi anh không, không đến đâu luôn không không, đến có. nửa nắm đâu luôn không có, không có. một muỗng canh cái muỗng á cái muỗng canh á muỗng canh ăn cơm á nè chút xíu à nè nè chút xíu nè nè nhớ nha mình xin nói lại là lúc tách con ra một buổi sáng ăn nhiêu đây thôi nha cả ngày không cho ăn nữa buổi chiều không cho ăn nha nó đói kệ nó nó thậm chí nó thấy nó đói mình nó ra nó dành mình luôn á nhưng mà cứ 4 ngày buổi chiều không cho ăn là ngày thứ năm buổi chiều cho ăn lần thôi rồi toàn bộ phải bỏ bỏ 4 ngày cho ăn ngày buổi chiều còn buổi sáng hay cho gian như đó thôi cho bù câu ờ, đói và thấy mình nó, nó còn mừng nữa nó còn mà đập cánh vậy nhớ đừng cho ăn nhiều thứ nhất chướng nhiều thứ hai là aculi chết thứ ba tụ huyết trùng chết bù câu nó có ba loại đó nha nó có ba loại đó bệnh đó mình nên ngừa cái đó trước là mình cho ăn ít là nuôi 100% sống lý do gì mà bồ câu đang sống trong mẹ mẹ đúc bù diều bự bự gì không chết đâu tại vì ở trong mẹ nó có sữa diều ra ngoài cho ăn là không sữa sữa diều nữa mà bồ câu mới tách ra ham ăn ăn càng nhiều thức ăn nở ra bồ câu chết mình xin ờ, nhắc lại bà con cho ăn một buổi sáng buổi chiều không cho ăn 4 ngày cái buổi chiều ngày thứ năm mà hãy cho ăn lần buổi chiều cua câu không bao giờ chết cho ăn càng ít thì bà con càng ờ, thành công à, còn cái chế độ cám hay thức ăn cho nó thì mình cũng ờ, trộn như nào anh cũng trộn ờ, cũng trộn mà hiện giờ là mình trộn 50 cám 50 lúa mì mình vẫn trộn vậy mình cứ cho ăn như như thế đó là là là, là đạt đó, mình xin nói cái cách để giống nếu không nó sẽ bị ba thứ bệnh đó thứ nhất ăn nhiều là nó nó, nó, nó bị nổi hột chảy nước mũi kho khe gục gặt xù lông cánh chết cái ờ, cái mà kho khe khó khẹt á là bị đó là bị CLD là coi như là bệnh ờ, cái bệnh đó ăn nhiều là, là từ acoli nó nó, nó nó biến chướng qua bên nào nó nó nó, nó, nó họ khẹt họ kẹt là nó qua là, là tụ huyết trùng là nó chết về cái lý do gì cho ăn nhiều đó mình xin nói bà con là cái cách để cho ăn vậy và sau này mua con giống của Minh Dũng về Minh Dũng cũng chỉ như vậy như vậy và những người không mua con giống của Minh Dũng mà mua ở những trại khác mà những trại khác chưa chỉ nên học theo Minh Dũng nếu có sai Minh Dũng đền Khi uh, à, những cái cặp bồ câu mà mình tách ra này anh Dũng này thì uh, khoảng bao nhiêu uh, uh, tháng hoặc là bao nhiêu uh, ngày tuổi thì mình bắt đầu mình tách ra mình uh, xin nói rõ bồ câu mà mình tách mẹ ra phải 35 ngày 35 ngày mình lựa trống máy rồi mình đem ra mình bỏ từ ô từ ô luôn bảo đảm ba hai sao đẻ cái cặp đó ba tháng sau đẻ mình để quần thể này cũng được lý do gì để quần thể không mình xin nói để quần thể là mình tránh cái trùng huyết tại bồ câu ờ, nhiều người người ta nuôi là ờ, để cặp này ra để cặp nữa lập nữa để anh em để nhau để nhau để nhau dài dài sẽ bị trùng huyết con nó nhỏ nhưng mà mình bệ để ờ, một cái quần thể vậy á là nó sẽ lộn xộn nhau ra con vẫn to ờ, như bồ câu ờ, bình thường à, anh Dũng này thì à, những cái cặp ở trại anh này thì à, đã phân trống mái hết rồi đúng không là đúng, những cái cặp máy. này là mình đang làm giống đúng không anh đúng rồi cái này mình phân trống mái từ hồi à, nhỏ đó hồi nãy mình có chỉ là phân từ nhỏ luôn hình như không sai cặp nào không sai mình phân vậy là không sai còn uh, <laughs> các anh ở chỗ khác thì các anh nói mình nói phép nếu mà các anh nói phát các anh ờ, chỉ cho mình sai chỗ nào để mình học hỏi các anh chứ mình lựa về đúng trăm trăm rồi không biết chỗ nào sai nữa hết à, và cái bồ à, câu mà lúc mà anh nói là cho ăn ít á, thì tầm khoảng à, bao nhiêu à, tuần nữa thì mình bắt đầu mình cho ăn nhiều như những con à, cặp khác anh là coi như là mình mới bỏ ra mình cho hai tháng đầu mình cho ăn ít tới tháng thứ ba là mình hãy cho ăn đúng tiêu chuẩn cái bồ câu đẻ là nó sẽ rớt hột ờ, lứa đầu luôn là sẽ đạt lúc đó mình cho ăn đều đặn hết à vậy là có nghĩa là lý do mà bồ câu ờ, nhỏ nhỏ mình lựa hay chết có nghĩa là mình cho nó ăn quá nhiều đúng không cho ăn quá nhiều à, nhiều ờ, nhiều trại à, bây giờ điện thoại anh Dũng ơi à, bồ câu tôi sao nó nó, nó tiêu chảy à, nó đi phân xanh phân trắng rồi sau nó mắc nổi hột sao nó khò khè quá vậy anh Dũng mình xin đó hoặc lý do ăn nhiều vậy dạ thôi ăn nhiều nó với nhiều cái biến chứng lắm nó qua cái khò khè khò kẹt rồi á nhớ các bạn nên nhớ nha bù câu dùng thuốc rồi bỏ không xài bây giờ mình mua chai thuốc cả trăm ngàn đúng không mình đi xài cái, cái, cái, cái mấy cặp à mình phải bỏ chai thuốc đó chứ hay gì mình ờ, tại sao mình không lấy ờ, cái cặp đó mình đi lội luôn hoặc mình ờ, mình ờ, lúc đầu mình ờ, mình cho ăn ít thôi mình đâu bị bệnh đâu ở đây Minh dụng để 100 cặp ra đúng trăm cặp luôn không chết con nào Rồi. À, đây là những cặp mình đã lựa được không anh lựa rồi lựa từ nhỏ nè lựa từ nhỏ đó đúng trong mai chưa sai con nào những cái cặp mình lựa này thì tầm khoảng à, bao nhiêu lâu nữa nó bắt đầu đẻ cái này à, tầm à, bỏ con mẹ tách mẹ ra thì mình không tính mà lúc mà tách 35 ngày mình đem ra là cái này bù câu này hai tháng rưỡi rồi nè ba tháng là rất học bù câu dữ dằn nhất khó đẻ nhất là ba tháng rưỡi lúc khi tách mẹ ra nhưng mọi người có thể thấy là trà chim ở chạy bù câu mình cũng mình nhìn lông rất là mượt đúng không anh đúng lý do gì mình mình xịt sát trùng á à quên mình quên nói xịt sát trùng cái cái khâu xịt sát trùng là nó quan trọng lắm nha ờ, bà con là coi như là mình xịt sát trùng á mình mình canh ngay mình nó đó cái bình xịt đó mình xịt ướt nó luôn mình ướt nó luôn bù câu để giống còn bù câu có con thì mình đừng xịt vô trứng nó hư trứng bù câu mà ra ràng ờ, con ờ, con con mẹ tách ra cứ 4 ờ, ngày mình lên tắm nó một lần đi mình lấy sắt trùng á mình bắn vô mình đó cho nó ướt hết lông nó mượt nè nè coi lông mượt được không đó lông mượt nhìn cái con ờ. chim à. lông rất là mượt à, lông mượt mà lý do là mình tắm mình xịt tắm nó mà nó không bệnh bậy nữa à kiểu xịt à, sát trùng vậy để à, tiêu diệt những cái loại à, vi khuẩn virus đúng không anh không bị bệnh với lại mình xin nói một cái nha chim bồ câu không bao giờ bị dịch tả nha các bạn lý do gì không máu lạnh bảo đảm hiện giờ những trại bồ câu lớn chưa bao giờ đi làm xét nghiệm đâu nếu mà cái trại bồ câu nào mà con nào bị dịch tả mình chịu trách nhiệm cho chim bồ câu không bao, giờ dịch tả chẳng hạn như giờ con gà là nó bị tả nha con heo bị tả nha cúm nè nó ghê nhất gà là cúm là chết hết đó là bồ câu không bao giờ bị à, với lại mình xin nói thêm có cái chị kia bà bà có 5 tỷ à, bà nói Dũng ơi bây giờ à, em à, tư vấn cho chị nuôi cái gì được trời mình đang nuôi bồ câu mà bà hỏi vậy á mình nói phân phân tích cho cho chị nghe hôm nay là mình nói về 10 năm trở lại đây thôi con heo có lúc này lúc kia cũng chết con gà cũng chết mà con vịt càng chết nữa là ba cái đó chết rồi không rồi cái con ờ, ờ, con dúi nè cá sấu nè rồi tất cả vân vân đều chết hết riêng bồ câu này là là mình thấy chưa chết nha tại vì chính bản thân mình ký hợp đồng là coi như là hả, cái giá quy định nó là từ ở ký hợp đồng là từ đâu đi lên chứ không bao giờ mà từ cái ờ, hợp đồng đó mà ờ, đi xuống đâu không phải mà như những con khác hôm nay ờ, thị trường xăng dầu lên là tính hạ xăng dầu xuống tính lên không có một giá một hoặc tính lên chứ không giờ tính xuống tại mình ký hợp đồng như thế mình bao bà con vĩnh viễn không cần mua con giống bên trại Minh Dũng mua ở nơi khác mình qua đây vẫn ký hợp đồng bao tiêu đầu ra bà con yên tâm về con chim bồ công nhưng mà chim đa đàn của mình thì cũng phải trên 5 lạng đúng không anh đúng chim đa đàn này là phải trên 5 lạng mình ờ, đã giống mình giống loại con lớn mà mình bao hết tất cả dù ờ, bây giờ các bạn mà ký hợp đồng với mình là nuôi vài trăm ngàn đôi mình cũng ký hợp đồng bao nhiêu sản phẩm luôn tại vì trại của cao minh dũng xài số lượng lớn mà nói chung là cũng không cần uh, mua giống ở trại mình thì mình cũng vẫn hỗ trợ đầu ra và cũng vẫn hỗ trợ kinh nghiệm luôn chỉ kinh nghiệm à, tại vì mình lý do gì mình làm như vậy là coi như những cái trại khác người ta không có chỉ hết và người ta chỉ bán con giống người ta không có thu mình thu để mình làm cái uy tín đó là coi như là, là, ờ, là, là mình có thể xài được vậy mình ta bốn cái nhà hàng mà mình xài thoải mái bộ câu là bồ câu sạch tại con bồ câu nó sạch lý do làm sao không ăn lúa mì nó đâu nó, nó, nó đâu có ăn đâu mẹ nó đút sữa qua mẹ nó tiêu thành sữa mới đút qua bổ nhất hiện giờ ờ, ba bốn con gà hay là, một con heo sữa ha cái ờ, một con cá gì nữa cũng không bằng con bồ câu ờ, chính nhà ba của mình bệnh rồi ăn uống nước, uống nước yến hay là gì uống yến thì nóng quá lên máu mùa câu ờ, ăn một cái là vài bữa nó khỏe À, rồi thì uh, clip hôm nay thì ở trại Minh Dũng mình cũng đã có những cái uh, thông tin về việc uh, tách câu câu á thì cũng uh, là những cái thông tin mà anh em có thể uh, uh, nắm cũng như là để tách cái bầu câu ở trại của mình nhé thì clip này thì mình cũng xin dừng ở đây Dũng ha à, xin chào bà con à, hẹn gặp lại bà con uh, clip sau chào bà con